What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi khám phá một em bàn phím cơ mới của hãng Edora Và theo mình thì đây là một trong những cơn bàn phím cơ tốt nhất mà Edora đã từng làm à, Vậy để xem con này có cái gì đặc biệt nha Ok, let's go Ờ, về cái cách đóng hộp bên ngoài thì nó không khác gì những cái con Idora phiên bản Pro hay là GB bây giờ nó cũng tông chủ đạo là màu đen tuy nhiên thì ờ, cái mã của nó sẽ là EK387W không có chữ RGB hay là các cái chữ Pro đó ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ vẫn có một chiếc bàn phím được bọc trong cái túi chống sốc rồi và chúng ta vẫn sẽ được tặng một cái cover để chống bụi khá là hữu dụng Ngoài ra ở dưới bàn phím thì chúng ta sẽ có thêm một cái key đây là cái dùng để nhổ keycap. Một cái hướng dẫn sử dụng thì ờ, như mình đã khuyên ở các cái lần trước thì chúng ta nên giữ lại cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này tại vì đây những cái bản không dây thì nó sẽ có nhiều các cái chức năng mà chúng ta cần phải sử dụng kết hợp các nút thì nó mới hiện thị ra được rồi chúng ta sẽ vẫn sẽ có cái thẻ bảo hành ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp xoắn khá là ngon và cái sợi dây cáp này thì nó cũng có xuất hiện trên các phiên bản Pro rồi tuy nhiên thì mình thấy có một cái sự khác biệt đó chính là cái độ dài của cái dây cáp này đã được cải thiện nó sẽ dài hơn ra khá là nhiều so với lại những cái phiên bản Pro khác đó, các bạn có thể thấy là cái phần cáp xoắn thì nó đã được làm dài ra rồi chứ không còn ngắn như ờ, các phiên bản trước chúng ta vẫn có đầu kết nối với bàn phím sẽ là đầu tai C và cái đầu kết nối với PC sẽ là đầu USB và cái đầu USB tai A này thì nó sẽ được mạ vàng luôn nha các bạn nhé cái dây cáp này mình cũng khá là thích thì ờ, vì nó sẽ làm cho cái chỗ bàn của mình nó gọn gàng hơn nhiều ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ còn có một cái USB receiver thì cái này dùng để dành cho chế độ 2.4G thì nữa mình sẽ nói sau rồi hết rồi không còn gì hết vậy là trong hộp nó sẽ gồm có một chiếc bàn phím một cái à, cover dùng để chống bụi một cái dây kép rất là xịn sò dây kép xoắn nhé và chúng ta sẽ có thêm một cái USB receiver cái này nó rất là dễ mất nên các bạn phải lưu ý và một cái à, keybuller nhổ key đó đây là tất cả những cái thứ gì mà có ở trong chiếc hộp của em bàn phím NK387W e Ờ, như các bạn thấy thì em này vẫn sử dụng form TKL rất là phổ biến thì với những cái form như thế này các bạn có thể chơi keycap thoải mái mà không sợ bị cấn hay là bị thiếu nút rất là dễ phối keycap đây là một cái truyền thống của thằng Idora rồi không phải bàn về keycap của em này thì em này vẫn đang sử dụng đó là keycap APS Double Shot tuy nhiên thì chất lượng của cái bộ keycap này mình đánh giá rất là cao tại vì cái nhựa bên trong nó đúc tràn ra ngoài dẫn tới là cái bộ keycap này khá là dày và tất nhiên nó vẫn có hỗ trợ xuyên led nhé với cái kiểu double shock như thế này thì các bạn yên tâm sẽ không bao giờ bị bay chữ hết về cái phông chữ keycap của em này thì bây giờ nó đã làm cái phông chữ nhìn nó rất là cổ điển rồi thì à, nó sẽ không còn bị đứt quãng giữa các cái chữ nữa mà nó sẽ làm liền luôn mình thích cái kiểu như thế này hơn về cái build bên ngoài thì chúng ta vẫn có một cái build gọi là high profile tức là sẽ cái cây nó sẽ cao lên và nó sẽ lấp luôn cái chân của switch chúng ta sẽ không thấy chân của switch mà chỉ thấy keycap thôi cái kiểu như thế này thường là cái kiểu khá là cổ điển cái này cũng tùy người có người thích có người không tuy nhiên thì à, nhờ cái kiểu bui như thế này mà mình cầm lên cái bàn phím nó cực kỳ chắc chắn rất là cứng cáp và nặng rồi về phía sau của em này thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái chân Đó, chân gạt nâng hạ độ cao của phím và tất nhiên em Midora này vẫn được trang bị đó là hai nấc thì nó sẽ phù hợp hơn với lại nhiều người chúng ta vẫn sẽ có bốn cái chân cao su để chống bám dính rất là lớn ở đây một cái đặc biệt nữa là chúng ta sẽ thấy có một cái khay ở đây cái khay này được khoan sẵn thì thực ra đây là một cái phiên bản có lẽ là dành cho sử dụng pin tiểu nhưng mà em này thì không dùng cái loại đó mà nó sẽ dùng pin liền chúng ta sẽ thấy có ba đường đi dây đó đây cũng là một cái điểm rất là tiện lợi ờ, nhìn sát hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy một cái công tắc nhỏ nhỏ ở phía trên này thì đây là công tắc bật chuyển giữa ba chế độ đó là 2,4G à, ờ, chế độ dùng dây ở giữa và một chế độ cuối cùng đó là Bluetooth. Vậy em bàn phím này thì chúng ta sẽ có tới 3 chế độ kết nối. Đó là chế độ dùng USB receiver và chế độ Bluetooth và chế độ dùng dây. Đây là một cái điểm cộng cực kỳ lớn của thằng Idora nhé. Vì thường là các cái bàn phím mà sử dụng Bluetooth thì nó sẽ hỗ trợ dành cho những người mà sử dụng lab hoặc là iPad hoặc là những cái thiết bị kết nối mà có sử dụng Bluetooth. Tuy nhiên thì những cái những cái kết nối Bluetooth đó thì chơi game nó rất là khó chịu tại vì cái độ trễ của nó cũng như là cái chế độ mà tiết kiệm pin của nó rất là khó chịu à, vậy nên thì chúng ta sẽ cần đến một cái chế độ nữa đó là chế độ dùng 2.4G đó chính là cái dùng USB receiver này và khi mà chúng ta cắm cái này vào thì cái tốc độ truyền nhận của con bàn phím này gần như là bằng một cái tốc độ mà mình cắm dây trực tiếp nhưng mà nó lại là không dây rất là gọn cho nên nó sẽ hỗ trợ được cho các bạn nào mà sử dụng chơi game đó thì các bạn có thể cắm cái này và đồng thời là nó sẽ giúp cho cái bàn của bạn nó cũng gọn gàng hơn đúng nghĩa không dây hơn đó là một cái điểm cộng cực kỳ lớn nhé mà các phiên bản ờ, Bluetooth hay là những cái phiên bản có dây thì nó sẽ không có thể bằng được và các bạn lưu ý là cái USB receiver này rất là nhỏ nên các bạn phải cẩn thận không là bị mất đấy rồi đi sâu vào hiệu năng của em này một chút thì em này đang sử dụng đó là switch của Gateron và em này nó sẽ có bốn dòng switch Gateron đó là Black, yellow, red và brown. Rất tiếc thì em này chưa có hỗ trợ blue switch. À, tuy nhiên thì với những cái dòng high-end hoặc là những cái dòng mà nó cao cấp một xíu thì nó sẽ không còn là thiên hướng về blue nữa mà nó sẽ thiên hướng về êm, nhẹ và nhanh nhạy. Thì đó là cái hướng mà Idora đang hướng tới. Và với Gatron thì mình vẫn thích nhất đó là hai dòng đó là Black và Yellow. Hai dòng này thì nếu về độ mượt thì cực kỳ ngon, ngon hơn cả Cherry nhé. Nếu mà các bạn lúc nữa thì bấm cực kỳ là phê luôn rồi về cái hệ thống đèn led của em này thì em này vẫn được trang bị hệ thống đèn led RGB luôn anh em ạ đó mặc dù là sử dụng không dây nhưng mà vẫn có hệ thống đèn led RGB xịn sò luôn nhé đó để mình mở cho các bạn coi đó vì ở trong phòng thì mình bật đèn khá là lớn cho nên là nó sẽ led nó sẽ hơi mờ tuy nhiên nếu mà các bạn sử dụng ở trong phòng ờ, không có nhiều đèn led thì không có nhiều đèn thì nó sẽ sáng hơn rất là nhiều vì đây là đang ở chế độ bluetooth nên nó sẽ tự động tắt led nếu mà không sử dụng đến phím đó và em này đang sự hỗ trợ lên cục pin lên tới 4000 mAh đảm bảo cho các bạn nếu mà sử dụng led thì vẫn có thể trụ được trong một cái thời gian rất là dài còn nếu như mà các bạn không sử dụng led mà các bạn sử dụng bluetooth thì ờ, cái độ pin của nó sẽ trâu hơn còn à, nếu mà các bạn sử dụng USB receiver tức là cái này và không bật led thì cái độ trâu bò của nó sẽ được tăng lên cả gấp trăm lần nói chung là nó sẽ rất là trâu bò nếu như mà các bạn sử dụng USB receiver và không bật led đây là một trong những cái điểm cộng và nó là cộng cộng cộng của thằng Idra luôn đấy với cái pin 4000 và cái switch Gatron như thế này thì các bạn có thể xài rất là sướng và thoải mái rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là phần hiệu năng của em này thì em này đang sử dụng đó là Gateron uh, Yellow, Red và Brown thì với những cái à, dòng này thì nó cũng na ná như nhau tuy nhiên thì mình sẽ thử cho các bạn nghe về một cái Gateron Black nhé đây là một con uh, Gateron Black và nó với Black Gateron thì cũng được đánh giá khá là cao đấy mình sẽ cùng nghe thử và trải nghiệm em này nha mình đã hướng cái micro sát về chiếc bàn phím rồi thì à, bây giờ mình sẽ gõ cho anh em à, xem thử cái hiệu năng gõ của em này nhé Ok, như vậy là mình đã vừa mới cho các bạn à, nghe cái tiếng gõ thì thực sự là con này gõ rất là mượt và êm ái và những cái nút như là nút dài như shift đây hoặc là enter hoặc là bắt thì nó rất là mượt nó lý do là con này nó đã được lúc sẵn lúc trước những cái stat này rồi đây lại một một điểm cộng rất là đáng giá nữa dành cho những bạn nào không muốn tự tay lúc hoặc là không có thời gian hoặc là lười thì cái này mua về thì nó sẽ sử dụng ngay và mượt trơn tru ngay lập tức không cần phải làm gì hết đó đây là một trong những cái điểm cực kỳ đáng giá của em này à, đối với những cái kit mà người ta gọi là stock tức là có sẵn thì đây là một trong những cái lựa chọn à, cực kỳ đáng giá tức là các bạn chỉ cần mua về thôi đã được hỗ trợ từ A tới Z rồi và rất là ngon rồi còn nếu như mà các bạn muốn ngon hơn nữa thì chắc chắn là phải lúc và móc lại start rồi cái đó phải bàn tuy nhiên với những cái step stock như thế này và đã được lúc trơn chung như thế này thì rất khó mà có thể kiếm được một con stock nào rõ ngon hơn Đấy, không tin thì các bạn có thể tìm những con à, tay to mặt lớn như là Leopold hay là những con Fuco các bạn gõ thử các cái thanh à, stack này coi chưa chắc nó đã mượt mà được như thế này đâu nhé Ok bây giờ mình sẽ sâu cho anh em cái chế độ đèn led RGB của em này nhé à, Tuy nhiên thì à, cái chế độ đèn led của em này cũng khá là ít và cũng chưa có cái phần mềm hỗ trợ à, nhưng với mình thì led lủng đi cũng không quan trọng lắm chỉ cần một cái chế độ đó là chạy led RGB như thế này được rồi ok bây giờ mình sẽ sâu cho anh em Ok như vậy là mình đã vừa đi qua các cái chức năng cơ bản nhất của anh em của em này EK387W e đây là một trong những cái con bàn phím mà mình thấy nó có nhiều chức năng nhất và được kiểu dạng như hỗ trợ full option từ A tới Z luôn rất hiếm mà có con bàn phím nào mà ngon như thế này à, và với cái tầm giá 1 triệu 2 à, triệu 3 thì con này phải nói là rất là ngon và có một cái điểm cộng đáng lưu ý nữa là với cái con này thì Idra nó có hỗ trợ các cái cover các cái màu đủ các loại màu luôn thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể mix màu cover cộng với lại cái cap sẽ giúp cho các bạn có thể trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những cái màn phím khác ví dụ như là chúng ta có thể mix màu cái cap trắng với một cái bộ cover màu trắng nữa thì nó sẽ rất là đẹp đây ví dụ như mình cho các bạn xem hình nhé ngoài ra thì các bạn cũng có thể mix màu xanh với lại keycap màu xanh vân vân và vân vân đó đó là một cái điểm cộng tiếp theo của em này vậy với cái tầm giá hơn một triệu của em này thì các bạn thấy có đáng mua không với mình thì đây là một cái tầm giá cực kỳ ngon dành cho những bạn nào mà không thích sự ồn ào thích sự cơ động không dây đó. và một cái layout chuẩn có thể dễ dàng chơi keycap đồng thời là một cái hiệu năng nó là vừa đủ để cho các bạn sử dụng đó với sweet nectaron thì à, các bạn thấy là nó cũng rất là ngon rồi na ná gần gần như là bằng cherry rồi đó ok như vậy các bạn thấy như thế nào về bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nha còn nếu mà các bạn muốn mua thì mình có để link ở phía dưới phần tham khảo ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy video hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Gear chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.